Chào mừng quý cô bác đang xem video trên kênh Sức Khỏe và Cuộc Sống. Trong video hôm nay chúng tôi xin trả lời câu hỏi có nên sử dụng sữa non alpha lipid hay không? Và sữa non alpha lipid có thật sự chất lượng không? Xin mời các cô bác lắng nghe video sau. Câu hỏi tôi có nên sử dụng sữa non alpha lipid hay không? Được đa số khách hàng hỏi trong những lần đầu tiên muốn sử dụng. Để trả lời cho câu hỏi này, thì trước hết chúng ta cần biết Sản phẩm sữa non Alpha Lipid tại Việt Nam đang được phân phối chính hãng với mức giá 1 triệu 320 nghìn đồng mỗi lon, một mức giá không hề rẻ so với các loại sữa thông thường khác trên thị trường. Nhưng vì sao Alpha Lipid lại có lượng khách hàng sử dụng vô cùng lớn và tái tiêu dùng rất đều đặn? Sữa non Alpha Lipid là một sản phẩm có chứa các thành phần đặc biệt như kháng thể, lợi khuẩn tiêu hóa, canxi ion, đa vitamin và khoáng chất thiết yếu. Sản phẩm này được sản xuất tại New Zealand và được phân phối rộng rãi trên thị trường thế giới. Sữa non Alpha Libit là loại sữa được vắt từ những con bò đang cho sữa trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi sinh. Sữa bò non có chứa các thành phần dinh dưỡng và các yếu tố miễn dịch giúp bảo vệ con bò non khỏi các bệnh tật trong những ngày đầu đời. Theo nghiên cứu, sữa non cũng được cho là có lợi cho sức khỏe con người. Chúng ta hãy điểm qua các thành phần trong sữa non alpha lipid bao gồm 1. Kháng thể IgG Mỗi một ly sữa non alpha lipid sử dụng mỗi ngày tương đương 16 gram có bổ sung hàm lượng kháng thể là 300mg, lượng kháng thể rất cao và được bổ sung trực tiếp vào cơ thể qua đường tiêu hóa. Kháng thể là nguồn cung cấp các yếu tố miễn dịch quan trọng cho sự phát triển và bảo vệ sức khỏe của cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kháng thể có lợi cho sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với trẻ em và người già. Đây là một trong những cách giúp tăng sức đề kháng nhanh nhất hiện nay trên thị trường và hoàn toàn an toàn. 2. Lợi khủng một ly sữa non alpha lipid có chứa tới một tỷ lợi khuẩn có lợi cho sức khỏe như lactobacillus, bifidobacterium lactis. Những lợi khuẩn này có tác dụng tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột, cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, lợi khuẩn trong sữa non alpha lipid giúp giảm triệu chứng táo bón và tiêu chảy, giảm viêm đại tràng và các triệu chứng liên quan như đau bụng, khó tiêu và đầy hơi. Ngoài ra, lợi khuẩn kích thích sản xuất các kháng thể và cytokine, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. 3. Canxi ion Một ly sữa non alpha lipid mỗi ngày cung cấp hàm lượng canxi lên tới 1.000mg. Đây là lượng canxi cần phải bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình mỗi ngày mỗi người bổ sung ít nhất từ 1.000mg đến 1.500mg canxi, nhưng lượng canxi trong các loại thức ăn thông thường là hoàn toàn không đủ. Canxi có tác dụng giảm nguy cơ bệnh loãng xương khi cơ thể thiếu canxi, nó sẽ lấy canxi từ xương để đáp ứng nhu cầu của các quá trình khác trong cơ thể. Việc lấy canxi từ xương có thể dẫn đến loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương, hỗ trợ hoạt động thần kinh và cơ bắp. Canxi là một yếu tố quan trọng trong việc truyền tín hiệu thần kinh và cơ bắp. Nếu cơ thể thiếu canxi, có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến thần kinh và cơ bắp, bao gồm co thắt cơ và chuột rút. 4. Vitamin và khoáng chất Sữa non alpha lipid cũng cung cấp các vitamin như vitamin A, C, D, E, B1, B2, B6 và B12. Những loại vitamin này có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể. 5. Công nghệ alpha lipid Công nghệ độc quyền giúp lưu trữ gần như nguyên vẹn các thành phần có trong sữa non và công nghệ giúp cơ thể dễ dàng hấp thu các thành phần này. Trong đó phải kể đến là khả năng hấp thụ kháng thể IgG khi đi vào cơ thể mà không bị dạ dày hấp thụ như các loại protein thông thường với những thành phần ở trên sản phẩm sữa non Alpha Lipid giúp cung cấp một cách tổng thể những dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể người. Nếu bổ sung riêng từng thành phần với hàm lượng tương đương với sữa non Alpha Lipid thì khách hàng có thể phải bỏ ra mức chi phí cao cấp 5 đến 7 lần, chưa kể là việc tốn kém về thời gian, công sức cho việc bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất này. Chất lượng sản phẩm sữa non Alpha Lipid có thực sự tốt hay không? Nếu bạn không phải là chuyên gia về dinh dưỡng hoặc không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thành phần hay công dụng của sản phẩm sữa non alpha lipid thì có một cách nhanh nhất, chính xác để đánh giá công dụng của sản phẩm thông qua tham chiếu từ những người đã từng sử dụng qua sản phẩm. Một sản phẩm có chất lượng sẽ có một số đặc điểm như sau. Khách hàng sẽ tái tiêu dùng sản phẩm nhiều lần, duy trì việc sử dụng sản phẩm một cách lâu dài. Khách hàng sau khi sử dụng thấy hiệu quả sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè, người thân cùng sử dụng. Nhu cầu sử dụng, mua hàng đối với sản phẩm sữa non Alpha Lipid ngày càng mở rộng là một minh chứng thiết thực về chất lượng sản phẩm đang được thị trường đón nhận một cách tích cực. Chi phí sử dụng sữa non Alpha Lipid có cao không? Giá sản phẩm sữa non Alpha Lipid trên toàn quốc là 1 triệu 320 nghìn đồng đã bao gồm VAT. Đây không phải là mức giá rẻ vì không có sản phẩm chất lượng tốt lại bán với mức giá rẻ. Một lon sản phẩm có thể sử dụng cho người trưởng thành trong vòng một tháng, tương đương 45.000 ngày, Mức chi phí chỉ bằng một ly cà phê buổi sáng nhưng giá trị mang lại cho cơ thể người sử dụng lại vô cùng to lớn. Có sức khỏe tốt chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để kiếm thêm được rất nhiều tiền và cuộc sống cũng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Sức khỏe tốt sẽ giảm đi gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Khi cơ thể suy yếu sẽ có nguy cơ cao dễ mắc phải các bệnh nan y, khi đó chi phí để điều trị các căn bệnh này sẽ rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với chi phí 1 triệu 320 nghìn đồng mỗi tháng. Ngoài ra, với những khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa non Alpha Lipid lâu dài và gia đình đang có nhiều người cùng sử dụng có thể đăng ký thẻ thành viên để nhận được chương trình ưu đãi trực tiếp từ công ty. Cụ thể, công ty sẽ có chiết khấu tương ứng với mỗi sản phẩm Alpha Lipid mua thành công và lũy tiến theo doanh số cộng dồn không giới hạn thời gian. Cảm ơn quý cô bác vừa nghe xong chương trình. Có nên sử dụng sữa non Alpha Lipid hay không? Trên kênh Sức khỏe cuộc sống, nếu cô bác thấy hay và hữu ích Xin hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những chương trình mới và hay nhất của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác.